Trước khi mình vào nhận định trận đấu cho tất cả anh em thì mình để đi sơ lược về những trận trước đó mà mình đã nhận định cho tất cả anh em. Thì trước đó mình có nhận định cho tất cả anh em là cái trận giữa Malacca và thằng à, Osasuna diễn ra vào lúc 2 giờ à, ngày rạng sáng ngày 1 tháng 4 nha anh em. Thì tối hôm qua anh em cũng đã húp full cái kèo Osasuna được chấp 0.5 nè và cái kèo xỉu mình cho tất cả anh em à, trên video rồi thì anh em nào đã xem được video này thì anh em cũng đã húp được full cái mã kèo của trận uh, à, Malacca và Osasuna này rồi thì còn những trận này tối hôm nay nó mới đá thì mình à, sẽ cập nhật sau cho tất cả anh em trong những video sau thì à, bây giờ mình sẽ tiến vào phần nhận định cho tất cả anh em trong cái trận đấu của ngày chủ nhật nha anh em thì trước khi vào nhận định cho tất cả anh em thì những anh em nào mà đang chơi bên ngoài qua thầu qua cò anh em muốn chơi được nhiều mã kèo và kiếm cái mã kèo nào chắc ăn để anh em đầu tư hơn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo của mình là 0937072613 hoặc Telegram kèo bóng hai lúa của mình thì mình sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm thì trong nhóm của mình có rất là nhiều kèo để cho anh em có thể lấy những mã kèo đó anh em đi đầu tư thì để anh em kiếm lợi nhuận nha thì um, cái thông tin liên hệ của mình mình có để dưới phần uh, bình luận á, anh em có thể vào đó anh em lấy thông tin liên hệ giống như Zalo hoặc là Telegram để để anh em nhắn tin trực tiếp qua cho mình nha thì bây giờ mình sẽ tiến vào cái phần nhận định cho tất cả anh em thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em cái trận giữa ngày chủ nhật nha anh em đó là cái trận của West Ham và Southampton diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 20 ờ, ngày 2 tháng 4 nha anh em thì còn đây là cái đội hình ra sân của hai đội thì anh em thấy bên phía West Ham West Ham ra sân với cái đội hình là 4231 còn bên phía Southampton cũng ra quân với cái sơ đồ là 4231 thì um, còn vị trí trên bảng xếp hạng thì à, bảng xếp hạng ngoài hạng Anh thì có vị trí của thằng West Ham và Southampton hai thằng đang đứng vị trí trên à, cuối bảng xếp hạng trên vị trí đèn đỏ là nguy cơ sẽ tụt hạng nha anh em. Thì cái trận này hai thằng à, vị trí cuối bảng đá với nhau thì anh em không cần phải đầu tư một cái mã kèo trên dưới gì hết, anh em chỉ cần vào mạnh tay cái mã kèo tài thì tỷ lệ anh em húp trong cái trận này hết 90% rồi. Thì mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích gần nhất của hai đội thì bên phía đội chủ nhà trước nha anh em, đội West Ham. Thì West Ham gần đây nhất á, thì đang có cái phong độ rất là tốt nha anh em. Thì nếu mà tính trước đó thì West Ham đang có một cái chuỗi em um, đi xuống nhưng mà gần đây thì West Ham đang có cái phong độ là, là dần lấy lại phong độ trong 3 trận gần nhất thì West Ham đã thắng hết hai trận và để qua một trận thì thắng trước um, cúp C3 này nè thì West Ham thắng à, AEK với cái tỷ số là 4-0. Lượt đi thì West Ham thắng trước à, AEK trên sân nhà với cái tỷ số là 2-0 để hòa ở dưới thằng Aston Villa với tỷ số là 1 điều. Thì anh em thấy trong 3 trận gần nhất cái đội chủ nhà đang dần có cái phong thế lấy lợi à, vị thế của lúc trước nha anh em thì mùa rồi West Ham đá cực kỳ trái cực kỳ hay và mùa này West Ham đang có có một cái phong độ tuột dốc anh em tuột dốc không có hay giống như mùa rồi còn bên phía sau thâm tên, sau thâm tên thì trong 10 trận gần nhất thì sau thâm tên chỉ thắng được đúng hai trận thôi anh em. Thì anh em thấy sau thâm tên thắng chỉ đúng hai trận và thua tứ 6 trận để hòa hai trận thì cái phong độ của thằng sau trong tên trong cái mùa này chả có gì để bàn cãi hết anh em là rất là dở rất là dở luôn nha thì anh em đã xem những cái trận đấu trước đó của sau trong tên thì anh em cũng biết rồi rất là dở thì mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích đối đầu gần nhất của hai đội thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu gần nhất á thì um, Southampton toàn thắng trong 4 trận. 4 trận trong ờ, mà Southampton đã thắng hết hai trận và hai trận hòa thì anh em thấy thằng West Ham giống như bị dưới màu của thằng Southampton thì cái trận này mình không phiên anh em nên nằm mã kèo trên dưới hay tài xỉu à, trên dưới gì hết mà anh em chỉ cần đầu tư một cái mã tài cho mình thôi đầu tư một cái mã tài vào hai thằng đang đứng vị trí cuối bảng xếp hạng hai thằng này trận này nó sẽ quyết quyết tranh để vươn lên vị trí ờ, trên bảng xếp hạng bởi vậy hai thằng nó sẽ quyết tâm đá dữ lắm nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần mà lịch sử đối đầu của hai thằng trong cái trận mà lượt đi trên cúp ngoại hạng anh lượt đi trên uh, cúp ngoại hạng anh trong ngày uh, tháng 10 2022 nha anh em thì cái trận đó và một điều trên sân nhà của Southampton thì anh em thấy trong cái trận đó bên phía um, Southampton cũng chơi sơ đồ 433 bên phía West Ham thì cũng chơi sơ đồ 343 thì hai thằng này gặp nhau cũng rất là ít thẻ vàng nhưng mà cái trận này thì anh em có thể đầu tư vào cái mã tài thẻ được tại sao mình khuyên anh em đầu tư vào cái mã tài thẻ thì anh em thấy à, hai thằng đang vị trí cuối bảng nếu mà một thằng có bàn thắng thì nó sẽ một hồi nó đá thôi nó sẽ có um, những cái um, cái đầu không được giữ được lạnh đó nè nên là sẽ xích mít nhau và sẽ xảy ra cái sự mà thẻ vàng thẻ đỏ thì anh em có thể đầu tư vào cái mã tài thẻ trong hai thằng yếu cuối bảng này nha con gốc góc thì anh em có thể đầu tư vào cái mã là West Ham chấp góc hoặc là tài góc thì anh em thấy cái sự kiểm soát và cái sự góc của thằng West Ham trong cái trận đấu vừa rồi thì anh em thấy bên phía West Ham 14 quả góc mà bên phía thằng à, Southampton chỉ có 4 quả thì anh em có thấy cái sự mà ép sân của thằng West Ham nó mạnh tới cỡ nào mới qua được 14 quả góc này thì anh em có thể đầu tư mạnh tay vào cái mã kèo là West Ham chấp góc lần này West Ham trên sân nhà được đấu trên sân nhà nữa thì anh em đầu tư mạnh tay vào cái mã kèo West Ham chấp góc cho mình và quấn thêm cái mã tài góc nữa trận này anh em chả cần quýnh trên dưới tài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 cái tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra trong cái trận này là thằng đội chủ nhà West Ham chấp với cái mã kèo là 0,75 và tài xỉu 2,25 thì cái trận này anh em chả cần quan tâm đến cái kèo mà thằng West Ham được chấp hay là thằng West Ham chấp mà anh em quan trọng là anh em vào cái mã kèo tài 2,25 cho mình anh em chủ yếu là anh em nhắm vào cái mã kèo tài anh em đập mạnh tay cho mình thì cái tỷ lệ anh em thắng rất là cao trong cái trận này thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em luôn để anh em chờ đợi trong cái phần chốt kèo này rất là lâu rồi đây thì cái phần chốt kèo thì anh em bỏ qua cái phần kèo trên chấp 0.5 hay 0.75 sẽ chủ yếu anh em nằm tài full trận nè anh em nằm tài full trận là nằm mạnh tay cho mình nha nằm mạnh tay trong cái mã kèo tài full trận này cho mình còn cái mã hiệp 1 hiệp 1 thì anh em cứ vào cái mã tài 0,75 cho mình còn góc thì anh em vào góc tài luôn à, anh em chỉ cần quýnh ba cái mã kèo này thôi ba cái mã kèo này thôi nha anh em anh em nhớ kỹ cho mình mình nhấn mạnh với anh em là chỉ cần vào ba cái mã kèo này thôi tỷ lệ anh em húp rất là cao trong cái trận đấu này luôn thì anh em cũng biết phân tích nếu mà phân tích về hai cái thằng này gặp nhau thì hai cái thằng vị trí cuối bảng thằng nào cũng muốn vươn lên cái vị trí phía trên để được đá ngoại hàng Anh trong cái mùa sau chả có thằng nào mà muốn rớt hạng xuống hạng nhất Anh hết đó anh em.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 anh em có một cái quy tắc để chơi đó là anh em phải đăng có trang đăng ký trang để anh em chơi giống như nhiều khi mình gửi những mã kèo gốc kèo thẻ hoặc là kèo rung thì anh em mới vào chơi được còn những anh em mà đang chơi bên ngoài mà vào nhóm của mình á, thì anh em chả có vô được cái mã kèo mà mình gửi tại mình gửi nhiều khi mình gửi những cái mã kèo mà tỷ lệ ăn cao cho tất cả anh em kèo phụ chứ nhiều khi chơi kèo chính anh em lại không ăn được người ta nhưng mà vào nhóm của mình á, anh em chỉ cần việc đánh theo mình giống như mà anh em đi quân đội mà anh em có cái tính kỷ lực thì anh em biết um, sếp người ta bảo gì thì anh em chỉ làm đó thôi tỷ lệ anh em răng rất là cao thì giống như mình kêu anh em đánh tên thì anh em chỉ biết đánh trên thôi chứ anh em đừng có nhát tay gì hết thì cái tỷ lệ mình đã soi kèo cho tất cả anh em tỷ lệ ăn rất là cao rồi mình mới đưa kèo lên nhóm cho tất cả anh em chứ không phải mà mình đưa đại đưa đùa một cái trận đấu nào đó lên nhóm cho tất cả anh em để anh em chơi đều rồi anh em thua đâu mình soi rất kỹ cái trận đấu đó trong hai ba tiếng đồng hồ mình xem kèo nó như thế nào và mình xem đội hình nó như thế nào mình mới cập nhật lên cho nhóm cho tất cả anh em bởi vậy nhiều khi anh em không biết anh em lại nói cho kèo đánh nghịch thì anh em đánh nghịch nếu mà anh em muốn đánh nghịch thì mình vẫn um, phiên anh em thì anh em cứ đánh thoải mái mình không ép buộc anh em phải đánh theo mình mà còn anh em muốn kiếm lợi nhuận thì